Chúc mọi người một năm mới 2022 tràn đầy năng lượng năng lượng của yêu thương và năng lượng của ý chí và hoài bão Chúc cho mỗi ngày của tất cả các bạn đều là một ngày của tuổi 20 Xin niềm khoai lợ Chỉ linh của chi chúc ta cha bình an Chúc ta cha khoai lợ xin phú Niềm khoai tạo lợ chúc ta cha ý chí顺利祝大家身体健康，只是我们有健康，我们会有一切。 祝大家恭喜发财，生意兴隆，新年快乐！Hello，大家好，新年要到了，祝大家心想事成，同心所欲。祝大家动作见效。祝大家发财，一切顺心。祝大家二零二二年万事如意。祝大家新年快乐，年年有余。祝大家新年快乐，学习有成，十全十美。 mọi điều đã khó ra sao chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới